hai xin chào à, các anh chị, các nhà đầu tư thân mến ha. Hiện tại Kim đang đứng à, một cái lô đất à, thuộc xã Định Thành, ấp Trạch Đá Sen Thành. Thì lô đất này là mặt đường bê tông 3 m, đường điện, đường cấp quan đầy đủ, về dân full luôn. Cách đường nhựa DT744 khoảng trăm rưỡi mét à. Đó, cách trung tâm huyện Ngô Tiến khoảng 2 cây số. thì lô đất là có diện tích là 5 nhân cho 41 trăm mét thổ cư. À, lô đất ở sau lưng em nè, bằng phẳng luôn À, lô đất này thì à, đã có bán vẽ rồi có thể công chứng bất cứ lúc nào ha à, à, đây là diện tích lô đất này anh chị từ cái cột này tính qua cái cột đó là 5 mét và sâu thẳng xuống tới cái lô cao su đó là 41 mét à, 100 mét thu cư ha thì ở đây ta có 3 lô ta đã bán hết hai lô rồi thì ở đây là đường bê tông 3 mét à, anh chị ở đây nhìn thấy là ở ngoài cổng chào đó là đường DT744 đường ờ, nhựa lớn ngoài đó ha thì cách ờ, đây ra đó khoảng trăm rưỡi mét và lô đất mình thì ở đây thì đã có điện nước và cấp quan đầy đủ dân cư thì full luôn anh chị thấy nè đó nhà san sát nhau hết rồi và hiện tại thì lô đất này giá rất là rẻ rất là đầu tư ok đó. À, lô đất là ờ, ok ha thì mua lô đất này về à, mình mua mình để à, đầu tư cũng được nè anh chị cất nhà cũng được nè dân cư ở đây người ta đông đủ rồi ừ, đầy đủ hết luôn rồi à, ha chung là lô đất này thì quá đẹp bằng phẳng vô cùng thích hợp để cất nhà hiện trạng lô đất này thì giá công khai cho anh chị biết luôn là 440 Giờ thương lượng chút đỉnh đi làm sổ thôi nha ừ. đó lô đất này cực kỳ đẹp ở đây thì mua thì cất nhà là hết ý rồi à. rồi anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại giúp em ha hoặc là kết bạn zalo với em à, theo số điện thoại mà em để lại trong phần mô tả đó thì à, sẵn tiện anh chị cũng à, đăng ký kênh à, youtube cho giúp em ha à, em chuyên đi quay những cái lô đất mà mình nắm chủ rồi sát chủ hoặc là những lô đất mà chính chủ đất hợp đất chưa qua đầu tư thì tất cả những lô đất em làm thì đều chắc nguồn hết à, tánh chính à, những tình trạng coi như là lô đất um, cò làm không có chắc nguồn rồi uh, dẫn đến là những người đầu tư những người mua đi vào những cái lô đất uh, pháp lý không rõ ràng là gây ra thua kiện rồi mất tiền thì uh, em nắm rõ thông tin lô đất nào thì em sẽ đích thân đi đến lô đất đó em quay đó, em lấy lại thông tin để em up lên kênh youtube cho các anh chị ở xa à, có thời gian à, không có thời gian để lên xem thì xem những video này rõ hơn rồi chào